khẳng định với truyền thông nhà nước rằng chúng tôi tổ chức lấy ý kiến trẻ em về dự thảo luật đất đai sửa đổi là hoàn toàn đúng pháp luật vì luật không loại trừ đối tượng nào. Trong khi đó, nhiều người cho rằng đây là một bộ luật vô cùng phức tạp với nhiều từ ngữ chuyên ngành, trẻ dưới 18 tuổi không thể hiểu được những vấn đề này. Hình ảnh bài trên AFA. AFA ngày 13 tháng 3 có bài viết về câu chuyện này. Bài báo dẫn quan điểm của nhà báo tự do Nguyễn Ngọc Già nói, nếu họ lấy ý kiến của những người dưới 18 tuổi, lứa tuổi chưa hoàn thiện, chưa hình thành ý thức pháp luật gì hết, thì làm sao có đủ khả năng, đủ trình độ để góp ý. Dù cho đó là bộ luật nào mà lấy ý kiến của người dưới 18 tuổi là điều phản khoa học, huống chi là luật đất đai. Luật đất đai phức tạp lắm, ngay cả người lớn có hiểu biết, có quan tâm mà còn thấy rối. Cùng quan điểm AFA dẫn ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho rằng Hỏi ý kiến trẻ em là sai rồi. Có một số trường hợp lấy ý kiến đóng góp từ những cán bộ công nhân viên, điều đó thì được, chứ lấy ý kiến các em học sinh cấp phổ thông cơ sở là không nên. AFA cho biết vào tháng 7 năm 2022, trang web của Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai dự thảo dự án luật đất đai sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trước khi trình chính phủ, Quốc hội sẽ cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10 năm 2022 và tháng 5 năm 2023. Trong những tháng qua, chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi này. Ông Trần Hồng Hà trước đây trong vai trò là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và nay là Phó Thủ tướng Chính phủ từng xác nhận rằng mục tiêu sửa đổi luật đất đai nhằm thể chế hóa đầy đủ kịp thời các quan điểm, chủ trương của đảng về quản lý và sử dụng đất đai. IFA đặt câu hỏi, với mục tiêu to tác như vậy thì liệu những góp ý của trẻ em với luật đất đai có thể được quan tâm? Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nêu nhận xét với IFA. Thứ nhất, bây giờ nên khuyến khích họ lấy ý kiến của công dân một cách tử tế, tự do và rộng rãi, Hai nữa là nên làm cuộc trưng cầu ý dân xem như thế nào về quyền sở hữu đất đai, như thế hay hơn là chuyện lấy ý kiến trẻ con. Hình ảnh chuyện khôi hài thứ hai. Chuyện khôi hài về lấy ý kiến này còn tiếp tục với câu chuyện về một văn bản của Phòng Giáo dục quận 12, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lấy ý kiến của trẻ em mầm non. Nhưng tìm hiểu kỹ thì té ra đó là lỗi thằng đánh máy. Họ lấy ý kiến của giáo viên mầm non chứ không phải của đám trẻ thò lò mũi xanh. Theo AFA, dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 236 điều được đưa ra để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải xây dựng luật trên tinh thần mọi quyết sách lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và phải đảm bảo thực chất khi lấy ý kiến nhân dân. Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thì yêu cầu phải sửa đổi sao cho đảm bảo tính tổng thể lâu dài, khả thi và hài hòa lợi ích quốc gia, doanh nghiệp và người dân. Nhiều người dân mà AFA có dịp phỏng vấn cho rằng điều cần thay đổi đầu tiên là quy định về chế độ sở hữu đất đai. Theo quy định của luật đất đai hiện nay, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu.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 Giáo dục nổ khi nào búa bổ vào ghế Nguyễn Kim Sơn, Phùng Xuân Nhạ. Ông Nguyễn Xuân Phúc bị trút phế thực tế là vì vợ ông, bà Trần Thị Nguyệt Thu, dính đến Việt Á. Tuy nhiên, trong kết luận sai phạm, bên Ủy ban Kiểm tra Trung ương không hề nhắc gì đến những hoạt động của phu nhân ông Phúc. Thêm vào đó là ngày mùng 4 tháng 2, khi bàn giao công việc, ông Nguyễn Xuân Phúc đã phủ nhận việc vợ ông dính đến Việt Á và khẳng định Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác nhận điều này. Điều này đã đẩy ông Nguyễn Phú Trọng vào thế kẹt, há miệng mắc quay. Muốn tóm bà Nguyệt Thu cũng không dễ, bởi vì lời ông Phúc đã bị cộng đồng mạng ghi lại. Sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng cho rút hết lời của ông Phúc trên báo chí, nhưng đã quá muộn. Hình ảnh các cơ sở giáo dục đang bị đánh. Vụ bắt bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, em họ của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhiều người cho rằng ông Trọng khởi động việc bắt bà Trần Thị Nguyệt Thu. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Công an vẫn chưa thể khai thác bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu trưởng ban kế hoạch marketing công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, theo hướng như đã khai thác vụ Việt Á, bởi nó đang bị nghẽn. Nguyên nhân bị nghẽn có thể là do lời thanh minh của ông Nguyễn Xuân Phúc đã dạ, gai ông Nguyễn Phú Trọng vào thế kẹt. Chính quyền Cộng sản một khi đã bắt người thì không bao giờ họ thả. Không khai thác bà Thủy theo hướng Việt Á thì họ đánh bà này theo hướng sai phạm của ngành giáo dục. Đó là lý do họ khởi tố lần hai đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy liên quan đến sai phạm của nhà xuất bản giáo dục. Mà một khi họ đã đánh án theo hướng này, Bộ Giáo dục sẽ bị bùng nổ tiêu cực là điều khó tránh khỏi. Dân gian có câu, cái sảy nảy cái ung là thế. Khi Bộ Công an đánh theo hướng sai phạm của Bộ Giáo dục, thì xem ra còn nhiều vụ án nữa sẽ bị khui. Ở trung ương thì nhận trách nhiệm đánh Bộ Giáo dục theo hướng nhà xuất bản giáo dục. Còn ở các tỉnh thì công an cũng đang đánh vào các sở giáo dục tỉnh. Tô Lâm sẽ điều hành các sở công an thực hiện ý đồ. Ngày 12 tháng 3, Công an Cần Thơ phát thông báo cho biết đang xác minh kiến nghị khởi tố hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ. Cùng ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt giam giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Lam Hồng do liên quan đến vụ thổi giá thiết bị giáo dục bán cho Sở Giáo dục Đào tạo. Trước đó, ngày 2 tháng 3, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến những sai phạm trong đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại tỉnh này. Như vậy, ngành giáo dục đang bị đánh ở cấp tỉnh, rồi từ từ lửa sẽ cháy lan đến bộ nếu ông Tô Lâm có lệnh mở rộng điều tra. Vụ án Việt Á cũng bắt đầu từ các CDC cấp tỉnh và giờ nó đã quật ngã được ông chủ tịch nước. Sai phạm của Bộ Giáo dục đã được xã hội phản ánh từ nhiều năm qua, qua nhiều đời bộ trưởng. Những sai phạm lần này có liên quan đến hai đời bộ trưởng gần nhất, đó là ông Phùng Xuân Nhạ và ông Nguyễn Kim Sơn. Trong đó, ông Phùng Xuân Nhạ đã dính kỷ luật đảng và đang bị án treo lơ lửng. Ông Nguyễn Phú Trọng cần nhiều hướng đánh nhắm vào chính phủ thì mới có thể bứng được trụ thủ tướng trụ thủ tướng chứ không phải trụ chủ tịch nước đâu mà chỉ cần một vụ án là đủ quật tất cả các vụ án như Việt Á chuyển bay giải cứu ngành đăng kiểm nhà xuất bản giáo dục và các hợp đồng đấu thầu thiết bị tại các sở giáo dục khi ông Trọng đánh vào Bộ Giáo dục để quy kết trách nhiệm cho ông Thủ tướng, thì trước đó ông phải quật được cấp Bộ trưởng trước. Phùng Xuân Nhạ và Nguyễn Kim Sơn xem ra cũng bị đưa vào tầm ngắm